chào 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử Hải Tuân Thưa anh em, thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp đúng không ạ Với các bộ môn bài lá thì hiện nay có rất là nhiều dòng sản phẩm Chẳng hạn như những cái dòng sản phẩm giúp anh em cháo đổi bài này, mổ đổi bài, ví đổi bài Đến những dòng cái sản phẩm nhìn xuyên các lá bài như là kính áp tròng nhìn xuyên bài đúng không ạ Thì uh, cao cấp nhất trong các dòng sản phẩm chơi bài lá bịp đó chính là một con máy đánh bài thì à, dòng máy đánh bài à, thông dụng và phổ thông nhất hiện nay là dòng máy đánh bài CVK 500 thì à, thấy anh em đây là dòng CVK 500 mới nhất thị trường của năm 2021 thì à, CVK nó được nâng cấp rất là nhiều Đấy, nó được nâng cấp rất là nhiều Đấy, hiệu quả chơi thì à, đảm bảo với anh em luôn là luôn báo chính xác chuẩn 100 phần trăm thì cho anh em đây là mẫu mã của một con CVK này. Tôi gửi đến cho anh em xem của mẫu mẹ CVK một bộ máy đánh bài nó sẽ gồm những cái gì cho anh em rất là đơn giản và gọn nhẹ mẫu CVK 500 thì nó nhìn nó không khác gì ở một con điện thoại à, bình thường anh em lắp sim vào nghe gọi được nhé đây một bộ CVK 500 anh em chỉ cần cho mình một con máy đánh bài một con tai nghe siêu nhỏ kết hợp cùng một bộ bài mã vạch thế là anh em đã chiến thắng rồi Đấy. anh em đưa được bài mã vạch vào đánh thì đảm bảo anh em luôn là chuẩn xác 100% thì à, đây là một bộ mã mã vạch này ngoài cái mẫu rồng vàng này ra thì còn rất là nhiều mẫu khác ca xanh rồi à, rồng vàng đỏ kim cương tất cả các mẫu bài chợ thì bên mình đều có mẫu bài mã vạch nha anh em tất cả mẫu bài chợ thì đều có mẫu bài mã vạch thì à, mình sẽ test thử con máy này cho anh em xem cho anh em cảm nhận cái sự hiệu quả của nó chỉ cần chơi vài ván bài thôi là nó sẽ cho anh em thấy cái, sự lợi hại của con máy này mỗi máy sẽ có một cái mã chơi riêng cho anh em thì khi anh em mua máy mình sẽ cung cấp cho anh em các phần cài đặt kết nối cách chơi thì à, gần như là đã mặc định hết rồi anh em chỉ cần mua máy mang về là chơi thôi Đấy. mình sẽ chơi cho anh em bộ môn liêng nhé con máy này thì thích hợp nhất với bộ môn liêng và ba cây anh em chỉ cần cài hai trò đấy thôi là đảm bảo với anh em luôn mình đã quá thừa tiền mua con máy đúng không ạ chiến thắng của mình một trận rồi thừa tiền mua con máy này rồi ba cây này liêng này chế độ chơi thì anh em có thể chọn rất là nhiều người chơi mình để gần cho anh em xem nhé rất là nhiều người chơi bao nhiêu người cũng được anh em nhìn này rất là nhiều mình cứ chọn 5 người đi cho nó thông dụng đúng không ạ chế độ này anh em kết nối với con tai nghe này thì anh em sử dụng cái phần à, chế độ lận kết nối một chế độ tai nghe đúng không ạ nhưng mà ở đây mình sẽ làm video cho tất cả các anh em xem anh em mình sẽ để chế độ loa chế độ loa ngoài thì tất cả các anh em đều có thể xem được kênh camera đây giới thiệu với anh em một phần là kênh camera thì anh em có thể kết nối với các bộ sản phẩm à, phụ kiện kèm theo như là điện thoại soi bài ví soi bài thì à, từng cái dòng sản phẩm đó mình sẽ làm video hướng dẫn uh, <coughs> đến với từng riêng anh em một sau nhé anh em hãy ấn đăng ký kênh để nhận được cái thông báo về cái mình hướng dẫn về cái cách kết nối từng cái sản phẩm phụ kiện kèm theo chẳng hạn như với một con điện thoại soi này anh em chỉ cần để điện thoại soi này ra sau đó anh em đút cái điện thoại uh, máy đánh bài này vào trong người nó sẽ kín hơn đúng không ạ hoặc là một con ví soi Đấy, ví soi thì có rất là nhiều dòng ví soi Đấy, ví soi này chẳng hạn điện thoại soi thì anh em chỉ cần để điện thoại ra Đấy, còn ví soi thì anh em à, để ví soi còn mùa đông này thì anh em đánh ống tay áo là hợp lý nhất đây thì anh em ống tay áo này một bộ ống tay áo một ống thật và một ống tay rẻ để anh em đeo đều hai bên cái bộ ống tay áo này thì mùa đông anh em mặc thêm một chiếc áo khoác sau đó anh em sẽ mặc đeo cái ống tay áo này ở bên trong đảm bảo anh em là rất là kín chơi rất là tuyệt vời thắt lưng soi bài nói chung là phụ kiện để kết nối với con máy đánh bài này thì hoàn toàn đầy đủ anh em cần mua thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 17 từ quý 9 của Tuân cao nhé thì à, đây mình sẽ test thử con máy này cho anh em xem này thì anh em thấy cái sự hiệu quả của nó à, con này thì hoàn toàn là mới nhé chưa mua trò chơi mình sẽ chế, bắt đầu nó cho chế độ chơi thử nên uh, chỉ được uh, <coughs> mình sẽ test thử cho anh em vài ván thôi khi anh em uh, mua máy thì mình sẽ mua trò chơi và anh em sẽ test thoải mái cháo đảo một hoàn toàn một cách xanh chín bắt đầu chơi này cho anh em xem ok mình bắt đầu chơi này máy này anh em nhìn thấy không ạ bài nó quét này khoảng cách này <coughs> anh em nhìn nhé khoảng cách gang của mình nó khoảng 25 phân khoảng cách từ 25 đến ờ, đấy, 25 đến 40 phân 50 phân 60 phân đấy anh em nhìn này báo rất là xa đúng không ạ hết màn hình luôn đấy thì máy báo hai thì anh em đảo đi hai lá này nói về độ xe nhé độ rộng của nó thì rất là cũng là ok đấy này anh em nhìn này độ rộng của nó này đây đúng không đúng camera máy bán. anh em thấy không máy báo 4 nhé mình đảo đi một này hai ba bốn năm nhà chơi chia năm nhà thì đảm bảo với anh em là nhà anh em luôn to nhất với bộ môn liêng đó anh em nhìn này với bộ môn liêng mình cho anh em xem anh em là nhà to nhất 6 điểm thôi nhưng mà anh em vẫn to nhất đúng không ạ liêng thì hoàn toàn dễ chơi rồi ngoài chế độ này gọi là chế độ báo lá bỏ bài thì à, nó còn chỉ một chế độ nữa là báo nhà nào lớn nhất nhà nào nhỏ nhất đấy. hoặc là báo ờ, đấy. báo hai nhà lớn nhất thì ờ, anh em ờ, <clears throat> hoàn toàn có thể thay đổi các chế độ chơi tùy vào từng cuộc chơi nha anh em thì chế độ báo lá bỏ bài này là dễ chơi nhất rồi đảo bài hoàn toàn xanh chín này đấy anh em đưa bài cho người ta cắt đấy. máy đang ở chế độ chơi thử nên nó chỉ cho chơi một lần một chơi xong thì anh em phải ra cài đặt lại anh em bấm, bấm lại bắt đầu trò chơi này Đấy, khi cài đặt xong anh em mình bắt đầu trò chơi như thế này thì nó sẽ báo vào tai nghe anh em mà kết nối tai nghe thì nó sẽ báo như vậy vào tai nghe thế là ok đấy khi chơi này anh em uh, chơi xong anh em cài xong nha anh em ấn thoát này đấy, như thế này thì hoàn toàn là một con điện thoại bình thường tắt màn hình đi này đấy, để màn hình đen này để ra chơi anh em thấy không ạ máy báo 7 đúng không đấy. để tắt màn hình đi báo hoàn toàn bình thường nhé máy báo ba đúng không anh em đưa bài ra cắt 1 2 3 ok này, chia 5 nhà này đơn giản chơi như thế thôi anh em theo dõi qua video của mình chắc chắn là anh em sẽ nắm sơ qua được cách chơi đúng không ạ bài nhà mình 8 điểm to nhất ở đây rồi đúng không ạ 8 điểm chuyển sang đấy, máy đánh thì chuẩn xác rồi người đánh thì còn sai chứ máy đánh thì không bao giờ sai cả đấy, đấy anh em yêu thích chiếc máy này thì có thể à, <coughs> cho mình một like và một đăng ký kênh nhé còn anh em có gì thắc mắc chưa hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macao theo hotline 0844 17 hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới mình sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em